Ok, xin chào các anh tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi. Và ở video này thì Khải sẽ đi sang làm bài bot anh em. Chung là nãy anh vần 3 thì được khoảng 2 4 12 cục thị tinh em, như lại mượn được 4 ờ, cục nữa là được 16 cục rồi. Tại bây giờ được khoảng 15 16 cục rồi. Giờ Khải sẽ đi sang làm bài boss nè. Đây, cho anh em xem làm bài bot. nói chung thì không có chuẩn bị gì nhiều. Khải chỉ ăn được uh, ờ, 3 ạc thì Khải được khoảng bao nhiêu ạc đây? Bao nhiêu lần bài bot? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khoảng 15 16 cái thôi nè khai sẽ đánh xây xây xây lần lần mấy phát là xong rồi nè rồi đem xem video thì đừng quên cho lệnh bài boss bắt 34 này một like một chia sẻ cho anh em không đã chuẩn bị tất cả này thì cho việc ra bem rồi kiếm hiền tinh sau khi kiếm hiền tinh thì à, chắc chắn sẽ phải đài lưng xấu à, à, đài lưng họ nha nè. và biết là lên xuống như thế nào anh em cứ theo dõi thử nha anh em ơi đừng quên cho cái bắt 34 này một like chia sẻ nha thức đêm thức khuya thức khuya đánh cho anh em xem đó nè anh em biết giờ mấy giờ rồi không ba rưỡi sáng còn ba rưỡi sáng rồi nè ok là khả lưu rương à khả lưu rương rồi rồi à, <clears throat> ok ra ba ok ra bên tao dứt anh em ơi trời ơi ông này cũng thay cái này sao mà đánh à, quýnh cho ông này trong anh em trong bang luôn rồi được cây đao với đồ này giao dịch lên bài bot cho thí yên này với tiền đánh giùm cho rồi à, đang định đi sang gặp ông này ông lưỡi thủ đánh một mình nè rồi cho cái mây kia ông nhặt đồ luôn vào của tao đi xấu con mà ông đánh như mà ông xấu con mà ông đưa có năm chục vạn chẳng rồi của tao anh em ơi mà nhặt đồ này rồi cắn người bán auto nhạc đi nhạc đi ok nhạc đi rồi không kêu nhặt được rồi nhặt cho ông ơi đây dưới đây nhẫn này nhẫn này đâu dây chuyền này ôi chuyền kháng cả tám luôn ngon ấy chứ nhẫn này nhẫn này chuyền này <laughs> Đồ được cái chuyện kháng cả 8 độ đánh dùm rồi nè Phải liền chưa Dẫn <laughs> này thì 1540 à, 930 ok Dây chuyền ngon đó kháng tất cả 8 25 thắng bên Hết rồi nha Giờ của khải đó Xong xấu con rẹt rẹt vương hoài tông lưu đời anh hùng thôi giờ em ơi đợi khải mua thêm mana nè <coughs> không được cái giá trị ngon ấy Mm-hmm. <coughs> một giọt máu làm thêm rương là đánh được rẹt rồi nè dây chuyền đó vài kim đó anh mấy mấy đó ba trăm đó full may mắn mà hết sáu con rồi giờ đến của Khải à giờ đến mình rồi em ơi giờ của khải này hai bảo tồn đây <clears throat> đánh được rẹt nè đủ số con thả đánh vô vô vô vô vô <laughs> nhanh vậy đấy <laughs> đồ cũng được cho chuyện khác cả tám đồ cảm ơn 25 má một nhận 15 40 nữa quá chất ok tiếp tục đánh mình đây mà cho nó đánh lần mình nè rồi tiếp tục tiếp tục rồi tiền đâu rồi cho nó như nhà lấy tiền đây mà ôi tiền luôn rồi ôi đầu nha ok cho thấy như làm thêm tiền nữa mày, yên có tiền làm tiền mới đánh được mình ra mười mấy con là đồng thấy chạy đâu nữa à, ok dứt anh mày, một hai ba bốn năm tiếng Rồi, lên sàn Lên sàn đấu sao được 8 đường tím đâu ra vậy ta áo vậy ôi nhưng khả đồ sát hành động được 8 đường tím thì phải nè bơ ca hai không ủa không bơ ca luôn áo vậy lộng đồ lộng đồ lộng đồ nè lộng đồ rồi tiếp tục phù được 8 đường tím ô ủa sao tự nhiên rớt 8 đường tím anh em không hiểu được <laughs> đâu ra nhặt được tám rương ảo thiệt sự đậu xanh hắn này dây chuyền ôi chuyền không gắn cả sức mạnh cao gơ gốm được uh... má mấy cái đồ kia nó bị uh, dính rồi tiếp tục điều khác này mà đã phá quá tám đường tím nữa bảo rương sẽ ngẫu nhiên được Thằng nào bung bơ ca vậy Nó kết anh anh đủ xác luôn Củ xác luôn mà sao mình không lên bơ ca ta Ôi lên bơ ca 3 mà bị lắc À à ok Lên bơ ca 3 <laughs> Khải giết được nó mà nó bị lắc nè Rồi ơi hai cái món Rồi nhẫn sinh lực lực Trong F4 thôi F4 thôi Trời cái gia truyền rồi nè, tròn sức mạnh 18 luôn Có 10 vàng Đó, cái ban lượng bài boss đến đâu, tìm thì tính đến đó luôn nè Tên một, ok Cái miếng tên em ơi Một cục, tiếp tục Đó Thì thả được ờ, ba con mà máy chân sức kia bị ghét này phải đâu rồi đi đổi đổi mua thêm ít máu ôi ôi ngập bò 540 trời giờ mới thấy <laughs> một con bò 540 trời ơi có tiền em giờ mới thấy trời ơi lú vải liền ok được một ngập bò này nhẫn này đi cho thành khác thôi được một trăm bốn mươi ngon anh ngon anh đây anh em con liền cành đào một cái phôi tám này được 800 xu anh em tám rương này được uh, gần ca xu rồi thôn quá tám rương đó được gần ca xu rồi rồi tiếp tục một cái nhẫn nè đi mua máu tiếp tục công khác nữa tiếp tục di chuyển chỗ khác à, tiếp tục tiếp tục cùng hành trình Khải đang xem xét bánh 12 nha anh em 12 Đồ con sáng nãy nhiều con thì nó mất Nó mất hết rồi Không phải mất mà dường như quên cầm tiền Phải thiệt nó đúng bóng đánh cái đánh này hẹp đồ rồi một ôi chưa bao tơ bao tơ rồi phòng ngực lưng ok phòng lưng bao tay trời ơi trời cái mặt trời cái nọ ma trời cái nọ áo thiệt sự trời cái nọ rồi nè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 à, vừa rồi làm phát một không biết được gì đâu nè mà à, phá quá là phải cứ lén lúc lúc đánh nhiều chỗ thôi mở mở tay phôi áo Ủa. nhẫn quay trời ơi cái này 40 là đẹp luôn em 30 nè trời ơi không có cái tất cả Trời ơi 18 25 30 Rồi số dòng đẹp quá đấy Vậy dạ. Trời ngọc bộ số dòng nữa nè Trời cái chị Trời Trời ơi 23 xong được cả Trời ơi ngọc bội đẹp đẹp đẹp đẹp Trời ơi Trời ơi mớ luôn em <laughs> Được mỗi cái này đẹp anh em Đẹp vô lợ Trời ơi Đừng ngọc bội chống 40 khăn hỏi dòng một đẹp quá chúng ta tiếp tục một món như này món này là rác này nè được một món này còn lại ép huyền tinh thôi đời ơi món đồ đẹp vô luôn nè nhận kháng độc nhận một sinh lực lực màu tay thôi dây chuyền dây chuyền này nữ quay wow, sinh khí trong 30 trong 30 là đẹp này à, trong 40 có tiền rồi nè trong 17 Wow, cái gia truyền này Không có khác tất cả Ok, xong, Không có khác tất cả này buồn gơ gốm Trời, khác tất cả 15-20 thì vô tiền rồi Ôi, 10 giờ Được hai cục hiện tinh nữa anh em ơi một cục chống hai mươi mười bảy rồi đủ xanh cái auto ba thì chứ auto áo chứ một nữa đủ tầm một không okay, được hai viên bò này kháng hai ba cũng được đấy, dùng ok được một dây chuyền nữa ép luôn này quyền chiều này rồi giá tiền quá chồng không có kháng cả áo thiệt sự chừng ba tiếp tục còn mấy con cuối cùng, cuối cùng tiếp tục nè <clears throat> đánh thì nhanh rồi nè vấn đề là nó phá rồi còn ba lần bài bot này đánh được rẹt luôn nè khải cái đường bôn trời đánh bot thì chưa đầy 30 giây xong bot này được rẹt luôn nè à, di chuyển ba phút cuối hấp mình bánh đây mang cánh bánh của nó quá thủ tiếp Lúc này có mười mấy con thôi mà cứ đánh tầm năm số con là ngừng lại anh em Đánh năm số con ngừng lại anh em Không đánh liên tục Nó canh sẵn rồi Này nó phá rồi nè Rồi thả nè Trời ơi Rồi thả Bình tiền nè Rồi thả Một Rồi Địt mày lão tu lộn ma Đây Rồi giúp Lão tu nó bị kẹt kẹt những vấn đề gì này Đầu xanh thì nó được ba bốn cái con mẹ nó nó phá rồi lầm à tiếp tục bị lắc không đánh được không đánh trúng luôn nè rồi nó chỗ nào có mặt thôi còn mấy con là thả hết đi ngủ là đủ xanh á chúng chúng bom đầu các bạn thả bao cơ cho <laughs> mày chỗ đầu phá được bao cơ của mùa về ok còn mấy con nữa cho xem luôn em ơi anh này sang dùng ông kia được giải diện khác tạ tám không bán hai mươi ngon quá lò nổ má phá sao không phá nữa đâu, thôi hết luôn đây mày hết boss rồi <laughs> mày mà cứ bước của anh khải tao lần nữa <laughs> lần nữa là sao tao đập đã <laughs> áo quá nó đủ mít bóc luôn đủ mà không có gì như này ngọc voi coi con uh, bên này nhặt được cái trái được gì luôn trời ơi được hay kiếm như cái quần thôi rút anh em ơi à, được uh, à, 5 viên hiền tinh gần 6 viên hiền tinh rồi trang sức này bên này vừa nhận được không một cái dây chuyền nữa ôi còn một lần bài boss này chưa quên hết vãi anh rồi dây chuyền này còn một cái này chưa lên hết em trời ơi còn nữa mà từ từ còn một cái cuối này mà đi vào hướng khác đánh luôn này quý bà đà ủa sao thả này nãy thả mà còn một cái ta áo thiệt sự rồi tiếp tục còn một con nữa ảo ảo <clears throat> buồn ngủ tầm này buồn ngủ quá không không thấy cái con chỗ kia nè đây là này thả đứng tăng luôn nè mà còn mày bán trên đầu mà lo gì ở đây đứng tăng đánh trực diện luôn nè gì vậy cần 30 vạn nữa thả á à, đâu Ủa sao con đặc biệt cần 30 vạn như ta Con thường có có 10 vạn Đặc biệt 30 vạn Ôi áo dữ Chuyện gì này thả không được anh em xem video bắt 34 ờ, này cho khả một like cho nha anh em ơi cũng được một số một số đồ được khải ờ, thả nốt con này rồi khải cho anh em sơ đồ nha đó đứng tanh luôn anh em ơi này đứng một tanh luôn tranh đánh được vẹn rồi mà à, nhiệt độ đâu lao giờ ngủ đây <laughs> Bye bye bữa nay See you Thôi đi ngủ <laughs> Thôi đừng như đây Đừng dưới đây à, Ông quá nội ba bốn giờ sáng mình thức như gì Sinh lực Làm cho hai mươi Trời, giao chiên làm chậm 40 Trời ơi, cái này mình nhấn hay gì ngon rồi anh em Giao nghĩ sao giao chiên trời Rồi, ép đi Được hai viên hiền tinh nữa anh em ơi 120, sinh lực thông pháp thông pháp Được rồi, thân nam vô Ok Trời ơi, cũng có thiếu tiền vàng hoài Auto lại coi ô tô dường như quần què làm như vậy ok lại anh em nói chung tối nay nghiên cứu đánh lệnh bài boss cũng được ít đồ ít chân sức làm phôi một viên hiền tinh tiếp tục viên thứ hai biết được dựng ba hôm nay. trời ơi hai dương một ok không được đây anh em xem video bắt ba bốn này đừng quên nhục like nè mày. Tối nay thì được ờ, phôi bao tay sinh lực lực này Rồi ờ, được cái ngọc bội 540 nữa nè Đó ờ, Một cái ngọc bội chó 40 hai cái quá đẹp này mày Đó được hai món này thôi Chung hơn uh, 10 cái lần bài thôi Có 16 cái lần bài thôi nè Và được uh, 16 lần bài thì được khoảng tầm uh, 7 cục hiện tinh một Và hai món VIP này cũng khá là ổn rồi Đó hai món này đẹp rồi nè Quá chất luôn một này 21 quá đẹp rồi ok giờ sẽ khải xin phép vào video này nha anh em ơi và ở video lần sau khải sẽ hóng ép cái đa cho anh em xem nha anh em khải sẽ bắt đầu ép cái đa cho anh em xem nha đừng quên cho một like chia sẻ nha